Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Trong hai video trước, các bạn đã cùng chúng tôi đến với top 10 nước giàu nhất và nghèo nhất thế giới, tính theo thu nhập bình quân đầu người. Quả thật, hai video là hai thái cực về thu nhập và cuộc sống hoàn toàn khác nhau đúng không các bạn? Quay trở lại với Việt Nam, hôm nay mời các bạn cùng chúng tôi đến với 10 tỉnh giàu nhất Việt Nam năm 2022, xét theo quy mô GRDP của tỉnh, thành phố, tính đến tháng 6 năm 2022 để xem đâu là tỉnh đứng đầu danh sách này. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh nghị đội của chúng tôi trên mỗi hành trình. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 10 ngày hôm nay, Hải Dương, với CRDB tính đến tháng 6 năm 2022, đạt gần 50.000 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế Hải Dương khá khởi sắc. Nhiều ngành lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng mạnh với những yếu tố thuận lợi như tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt, hoạt động du lịch được khôi phục, nhiều chương trình kết nối cung cầu, giao thương được tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đang phục hồi mạnh mẽ. tính chung 6 tháng đầu năm 2022, sản xuất công nghiệp ước tính tăng 16,9%. Trong đó, ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 19,3% so với cùng kỳ, ngành sản xuất thiết bị điện tăng 20,7%, sản xuất máy móc thiết bị đặc thù tăng 31,1%, ngành sản xuất xe có động cơ tăng 13,5%, ngành sản xuất chế biến thực phẩm, chủ yếu là sản xuất thức ăn chăn nuôi, tăng 12,8%. Nhìn chung, trong những năm gần đây, Hải Dương đang bứt tốc một cách mạnh mẽ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 9 ngày hôm nay, Thanh Hóa với GRDB tính đến tháng 6 năm 2022, đạt khoảng 70.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Thanh Hóa vẫn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tăng trưởng GRDP ước đạt 13,41% đứng thứ ba cả nước. Tính đến hết năm 2022, Thanh Hóa tiếp tục có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn CRDB ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch đề ra và đứng thứ bảy cả nước. CRDB bình quân đầu người ước đạt 2.924 đô la Mỹ, vượt 4,42% kế hoạch. xếp ở vị trí thứ 8, Bắc Ninh, với GDP tỉnh đến tháng 6 năm 2022, đạt gần 75.000 tỷ đồng. Trong những năm qua, Bắc Ninh đã có cú bứt phá ngoạn mục cả về kinh tế xã hội, đặc biệt phát triển về công nghiệp, dịch vụ. Sự chuyển biến này khiến Bắc Ninh trở thành tỉnh thành có thu nhập bình quân đầu người cao, thu hút ngày càng mạnh mẽ các nhà đầu tư, 2021-2022. Tuy là một giai đoạn vô cùng khó khăn đối với kinh tế cả nước, nhưng kinh tế Bắc Ninh vẫn tăng trưởng tốt, vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GDP) năm 2021 ước đạt 133.609 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2020, đứng thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 13 cả nước. GDP bình quân đầu người ước 6.738 đô la Mỹ, đứng thứ tư toàn quốc. Không có đất đai quá rộng lớn, Bắc Ninh tập trung vào cơ chế đầu tư thông thoáng, quy hoạch rõ ràng để thu hút doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm 2012, tỉnh này đã ban hành 4 quy hoạch tổng thể lớn về công nghiệp, gồm có quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2020. Xếp ở vị trí thứ 7, Quảng Ninh với GDP tính đến tháng 6 năm 2022, đạt gần 80.000 tỷ đồng. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nước ta, nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng, phong phú, có nhiều đặc thù với trữ lượng lớn và chất lượng cao mà nhiều tỉnh thành phố khác trên toàn quốc không có được như đất sét, than đá, cát thủy tinh, cao lành tấn mài, đá vôi, và Vịnh Hạ Long nổi tiếng với nhiều di sản, kỳ quan được thế giới công nhận. Hơn nữa, Quảng Ninh cũng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, như là đầu mối giao thương Việt Nam và Trung Quốc, có nhiều trung tâm thương mại, là tỉnh có ngành du lịch phát triển mạnh mẽ. Trong vài năm trở lại đây, Quảng Ninh là tỉnh có tốc độ tăng trưởng đột phá. Cụ thể, theo số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh, trong 9 tháng năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP cao 1,36 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021. Hàng loạt các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như tổng thu nhập ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 22%, ước đạt 40.930 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa tăng 13%. Trong đó, thu nội địa tăng 13%, đạt 29.830 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 68.971 tỷ đồng. Ước đến tháng 9 năm 2022, toàn tỉnh có 1.866 doanh nghiệp thành lập mới, so với cùng kỳ tăng 24%, đạt 93% kế hoạch năm. Số vốn đăng ký tương đương cùng kỳ đạt 16.515 tỷ đồng, có 881 doanh nghiệp hoạt động trở lại, so với cùng kỳ tăng 16%. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 6 ngày hôm nay, Hải Phòng, với CRDB tính đến tháng 6 năm 2022, đạt 95.000 tỷ đồng, Hải Phòng là một trung tâm kinh tế của miền Bắc nói riêng và của cả Việt Nam nói chung. Dưới thời Pháp thuộc, Hải Phòng là thành phố cấp 1, ngang hàng với Sài Gòn và Hà Nội. Những năm cuối thế kỷ 19, người Pháp đã có những đề xuất xây dựng Hải Phòng thành thủ đô kinh tế của Đông Dương. Ngày nay, Hải Phòng là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam. Theo báo cáo của Thành ủy Hải Phòng về lĩnh vực kinh tế, trong năm 2022. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP của Hải Phòng ước đạt 12,32%, gấp khoảng 1,5 lần bình quân chung của cả nước, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Tổng thu nhập ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 108.674,96 tỷ đồng, đạt 118,4% dự toán trung ương giao và 102,9 dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. xếp ở vị trí thứ năm. Đồng Nai với CRDB ước tính đến tháng 6 năm 2022 đạt khoảng 113.000 tỷ đồng. Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, có CRDB đạt khoảng 113.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 7,06%. Nhờ đó, đưa tỉnh Đồng Nai vươn lên vị trí thứ 5 trong top 10 bảng xếp hạng các tỉnh, thành phố giàu nhất Việt Nam. Đồng Nai được xem là một cửa ngõ đi vào vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ. Đây là vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước. Đồng thời, đây cũng là một trong bốn góc nhọn của tứ giác phát triển, bao gồm có thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Dân cư tập trung phần lớn ở Biên Hòa, với hơn 1 triệu dân và ở hai huyện Trảng Bòm, Long Thành. Kinh tế Đồng Nai phát triển nhanh về quy mô và luôn ở top đầu cả nước. Tính đến cuối năm 2021, quy mô GRDP toàn tỉnh đạt hơn 214,3 nghìn tỷ đồng. Thu nhập GDP bình quân đầu người hiện ở mức hơn 5,1 nghìn USD trên năm, xếp vào hạng cao của cả nước. xếp ở vị trí thứ tư, Bà Rịa Vũng Tàu, với GRDP tính đến tháng 6 năm 2022, đạt khoảng 115.000 tỷ đồng. Năm 2022, phát triển kinh tế xã hội của Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều điểm sáng. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt 390.293 tỷ đồng, tăng 7,15% so với cùng kỳ Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 109.800 tỷ đồng. Các ngành kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Lần đầu tiên tỉnh xóa hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Bà Rịa Vũng Tàu có lợi thế về công nghiệp ven biển, kinh tế hàng hải và khai thác dầu khí. Chỉ tính riêng đến năm 2020, quy mô nền kinh tế tỉnh bao gồm cả dầu khí, theo giá hiện hành, đạt khoảng 309.730 tỷ đồng, gấp 6,6 lần so với năm 2001. Cơ cấu kinh tế trừ dầu khí chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Có thể nói, đây là một tỉnh có khá nhiều điều kiện để phát triển, nên việc nằm trong top 10 tỉnh có GDP đầu người cao nhất Việt Nam cũng không có gì là lạ đúng không các bạn? xếp ở vị trí thứ ba. Bình Dương với GRDB đạt khoảng 130.000 tỷ đồng, tính đến tháng 6 năm 2022. Bình Dương là tỉnh có GRDB xếp thứ 3 trong danh sách top 10 tỉnh thành, có GRDB cao nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, GRDB của tỉnh đạt khoảng 130.000 tỷ đồng, tăng 6,42% so với cùng kỳ, cao hơn so với dự kiến và cùng kỳ năm 2021, tương đương mức bình quân các năm trước dịch. Bình Dương được biết đến là thành phố công nghiệp kiểu mẫu, với năng lực và năng suất mạnh mẽ. Tại đây, có khoảng 28 khu công nghiệp đang hoạt động tốt, trong đó có các khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ như Sóng Thần 1 và 2, Đồng An, Tân Hiệp Đông A, Bên cạnh đó, các khu công nghiệp tại Bình Dương luôn là những địa điểm thu hút rất nhiều dự án đầu tư từ cả trong nước và quốc tế, với tổng số vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút 938 dự án đầu tư, trong đó các dự án đầu tư ngoài là 316 dự án, với tổng vốn đầu tư là 3.483 triệu đô la Mỹ và 225 dự án còn lại là các dự án đầu tư trong nước có vốn khoảng 2.656 tỷ đồng. Xếp ở vị trí thứ hai, Thủ đô Hà Nội với GRDP đạt khoảng 340.000 tỷ đồng tính đến tháng 6 năm 2022. Hà Nội là thành phố có GRDP cao thứ hai cả nước, đạt khoảng 340.000 tỷ đồng mặc dù trước đó bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đến nay, tình hình kinh tế ổn định trở lại, thì kinh tế thủ đô của Việt Nam vẫn luôn duy trì ở mức phát triển khá trở lên. Trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng CRDB cao hơn mức tăng của cùng kỳ của những năm gần đây. Cụ thể là CRDB tăng 7,79% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022, kinh tế thành phố Hà Nội phục hồi nhanh, tăng trưởng khoảng 8,8%, đạt cao trong nhiều năm trở lại đây. Thu ngân sách đạt cao tăng 68% so với dự toán, sản xuất kinh doanh phục hồi, các hoạt động thương mại, du lịch được khôi phục lại, thực hiện hiệu quả các hoạt động kích cầu tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng ước đạt 10,9%. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục duy trì phát triển. Và cuối cùng là vị trí quán quân ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh với GRDP đạt 512.000 tỷ đồng tính đến tháng 6 năm 2022. Có thể khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò đi đầu trong nền kinh tế của Việt Nam. Đây là thành phố đóng vai trò đầu tàu trong tổng thể nền kinh tế Việt Nam từ trước đến nay, là một nơi đang phát triển một cách nhanh chóng và thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Chỉ tính riêng thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra hơn 1 phần 5 tổng sản phẩm quốc nội GDP với hơn 1 triệu tỷ đồng cho cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh với đa dạng ngành nghề kinh tế, với các lĩnh vực như nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, tài chính, du lịch, khai thác mỏ. Tính đến tháng 6 năm 2022, ước tính tổng sản phẩm trên địa bàn CRDB đạt 512.000 tỷ đồng, trong đó khu vực có mức tăng trưởng cao nhất là thương mại dịch vụ với 4,83%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,1%. Đáng chú ý là tổng doanh thu du lịch ước đạt 49.681 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2021 đã tăng 29,9%. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với 10 tỉnh thành giàu nhất Việt Nam năm 2022, tính theo GRDB đến tháng 6 năm 2022